Hello, I am making soy yeah. <laughs> Why not yelling? First, I put the chicken with turmeric and salt, and I use the chicken juice to put in sticky rice. Later on, I will show you later how I make it. Okay. Bye for now. See you later. Bye. Now I take up the chicken, steaming already, boiling already. washed, I washed sticky rice already. I washed, washed the sticky rice. And I put it in here. stir it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Then, the, then I put back the chicken in. Put back in the chicken. I took out the chicken for my uh, soup, uh, my, my, uh, okay, there, chicken, cooking, cook it up. Okay. Hello. Now we're eating soy gas the morning with coffee. Chicken, barbecue chicken, I showed you before. And the rice with the shallots, garlic, and herbs on top. And the soy sauce. Soy sauce. Okay. Hot peppers for my husband. He likes hot peppers. Anh San, come and eat. Mời. Mời anh San. Mời, em ăn xôi gà buổi sáng. Hả? Mời em. Oh, ừ. ờ, anh San, mời. xôi gà buổi ừ. sáng. Ừ. Mời em. Mời em. Mời em ăn. Ăn xôi. Cảm ơn. Ôi. Mm thân chào các bạn chào buổi sáng à, chào buổi sáng các bạn bây giờ mình ăn à, xôi gà là bà xã làm đấy các bạn yes. à, bà xã làm xôi xôi gà xôi, xôi gà à, bà xã làm xôi gà à, vậy là xôi gà mới có 9 giờ mới mấy giờ mười rưỡi rồi mười rưỡi rồi 9 giờ 9 giờ 45 ừ. yes. Dạ. à, giờ chút xíu rồi à. đó hồ à, ăn giờ nè tiếp tiếp tiếp xong rồi xong chiếc kinh yến đó chiếc yến đó và là ngon quá rồi rồi cái ờ, cái ờ, cái cái, ờ, cái da nó mềm nó nó nó mềm rụm mà nó giòn rụm mà da nó giòn ngon quá rồi nhé ừ. Rồi da nè, da nó giòn rồi chưa các bạn ngon ừ. ừ. da ngon quá ừ, ừ. cái này chỉ có một phần tư con gà thôi ừ. mà sợ làm mà tiệm á chơi cơ còn cho con chia ra sẽ gà non khoa à, gà non khoa ờ, gà ngon quá gà này gà Ồ, dai á nè hậu nè hậu ăn thịt đi anh thấy chưa ừ rất ừ. ừ, là ngon ừ ừ hậu lên mốt à, về Việt Nam mở tiệm <laughs> à. <laughs> à. bán sô gà ừ. <laughs> ừ. Very good. Ừ. Bây giờ làm tiếp 75 là người Canada đã chích ờ, mũi đầu tiên à, không à, thì cái ông gì chủ tịch nước ở Việt Nam đi ra xin ờ, Canada chích cho mấy hai chục ngàn à, à, ờ, du học sinh trời ơi đây người ta chưa chích hết cho công dân của họ thì làm sao mấy người đó có cửa còn Việt Nam thì phải lo cho công dân của họ chứ qua đây du học thì phải phải gửi ờ, đoàn bác sĩ à, à, tối ưu qua chích cho họ chứ dân đây người ta người ta đóng thuế ta phải giờ tích chùa đâu à, không có tích chùa các bạn ở đây dân đóng thuế rồi bây giờ nhà nước với Ờ, trích lại cho mà miễn phí cho họ chứ phải chùa Ê, mình phải đi ông thuế rồi lớp mới rồi mà nuôi lớp cũ bây giờ lúc trước mình cũng đóng thuế mình nuôi uh, lớp uh, trước mình thì bây giờ cái lớp uh, sau này sẽ nuôi lại mình thì mình đóng thuế làm như vậy đó. rồi tại sao Việt Nam không không bắt chứa theo cái kiểu ờ, hành chính ở đây đúng không Nên không có chùa không có cái gì mà phi được đó, các bạn mình phải bỏ ra công sức ra rồi thủ với hồi đáp lại công sức mình thì Việt Nam á cũng đóng thuế bây giờ chính phủ phải trích cho mọi người cho lo cho dân chứ mình đóng thuế mà ở đây là như vậy các bạn đây mình đóng thuế nghĩa vụ của người dân đóng thuế I am making taro root soup. First, I fry up the garlic, shallots, and ginger. Then I put in Bible. Stir it. Put a little bit of salt. bought the uh, taro root from Hawaii. Oh, okay. Goodbye! Ah. I put all into oil. This is Sugar too. bag of toilet first. step in water. Water. Water to cover the primal. Okay. See you.